có người có người có người đúng, đúng, đang dạ, dạ, 要这个让自己打。hết người rồi qua đây là trống thầy ơi thầy ơi màn hình mình để yên Mm-hmm. location. Marked a location. Okay, okay. Meron ng power na My ball. Good for nó chạy quất rồi bên đấy công được ra mà kiểu gì nó cũng ở mép mép đấy đấy đấy, đấy, nó đang ở trên trên cái mép bo mép bo mép bo lên trên này trên đỉnh đồi đằng sau bên trên đỉnh đồi đằng sau cẩn thận xuống hai thằng hai thằng nó sao chạy sau khu nhà này lên luôn vịt đây đấy số hai thì có hai thằng số hai không phân được số 2 là con mình dưới này nó đâu từ từ ba viên là không chết được kiếm xác con gấu ấy mặc mặc mặc bộ đồ gấu à, sai con gấu nhiều đồ xác con gấu mắc bếp à đây cổ lạnh, của bạn cái này đang nếu em không chơi chim đấy nó không biết đi xe nó không biết quay lại con xe để nó đi đi đường vòng lại nó sai lầm quay mất nhiều máu ra bây giờ và body rồi đồng độ lực nhanh hơn tìm vị trí đẹp đi năm đứa nữa làm được đâu rồi đi tơ rồi hồi máu đây phát trên một người bên kia thôi tám đứa mà đánh nhau nhà là lên chỗ gì thôi con này đẹp không kể đi mình đây là tìm chữ mo này thôi Từ dài nó bắt trong dài đi Bò trên đồi nó đẹp này Đây được đồi mình lên cái đồi đi theo theo vịt này toàn nghe lúc chân đồng đội thôi mời đồng rộng này chắc dưới khu nhà rồi